mươi mùa thu rồi anh vẫn chưa có người yêu Không biết tìm đâu một ai để anh yêu thương buồn chiều Xưa vì mẹ không cho học hành chăm lo vậy mà đang tìm người tử tế để yêu tập thân khác e vì trong tư thế ngẩng cao đầu Bạn thân anh đã hứa mà mới sẽ cười Vì thế chuyện ê anh chẳng sợ